Rồi, xin chào mọi người nhé. À, hôm nay mình nhận được cái à, cái này là bếp à, bếp hồng ngoại à, là nó có tình trạng như thế này, mình vỡ công tắc nè. À, là máy đang chạy quạt đang chạy nè, lên 2000 luôn nè. Rồi đây không nóng nè. Không nóng thế nào hả? Chạy một tí Ừ, đang nấu lẩu à, không nóng không gì hết ha mà dẫn lên 2 ngàn ha đây 2 ngàn, rồi bị lỗi E7 luôn ha rồi chạy tí không nóng lỗi 27 rồi giờ mình sẽ tháo ra ha đợi bên, đây và đây là bên trong của nó <clears throat> rồi bây giờ mình sẽ tháo ra nha pháo xem nó bị cái gì lỗi E7 E7 thì thường thường là bị hở mạch ha thì cái này à, mục đích mình làm video chủ yếu để hướng dẫn những anh em nào mà thích dọc ha à. chứ còn mà mình hướng dẫn chi tiết nữa mà không thể nào ha trước tiên mình sẽ <clears throat> chấm hàng lại hết ha chấm hàng lại hết xem như sao. đợi mình chấm hàng rồi chưa cắm mũi hàng nữa đợi cho nó nóng cái mọi người rồi thì mình sẽ chấm hàng lại trước ha à, thì mình nói cũng muốn nói với mọi người á, là có cái á, là cái lỗi này nè mình chấm mỏ hàng là nó sẽ hết à, có cái cũng không ha mình làm <coughs> mình làm như mình chia sẻ những cái ban bệnh cho mọi người ha thì à, không phải là cái nào làm cũng giống nhau cả không phải là bệnh đó là sửa như vậy là hết là hết ha đó, có cái thì nó đi vô đây bây giờ mình làm từng bước ha mình chỉ chia sẻ những cái băng bệnh thực tế thôi rồi ờ, mình làm mình gặp thường thường là ừ, nó bị hở mạch hay là gì đó mình chia sẻ lại chấm lại hết thì cho dù nó không phải bệnh đi thì nó cái độ bền của máy nó vẫn có hơn ha thì xài một thời gian thì nó sẽ nóng nóng mạch nó sẽ bị dọp bị bông. mình làm đồ thì mình ưa có chấm lại hết lắm cho dù nó có lên rồi đi nữa mình cũng chấm lại mình chấm xong rồi mình mới ráp ờ, lại để cho cái độ bền nó có ha kéo xích ra thì cái này thì à, mình mình nói thì nó chấm hàng thôi mình chỉ chấm hàng chứ mình chưa có làm gì hết mình chấm hàng trước cái đi cẩn thận nha chặt đợi tí nha mình ngưng video mình chấm cho nó hết rồi mình tiếp rồi nhưng mình chấm rồi chấm rồi á chấm rồi thì mình uh, chùi rửa lại một cái đi ha đúng rồi nè ờ dây nè dây nhọn gì nữa nè rồi thấy không nối lại luôn đi ha đợi mình tí đi mình nối lại rồi và đây là khi mình đã nối rồi nè nói cho nó đẹp vào ha cái này thì nói chung là mình thấy trước mắt thì mình làm luôn đi chứ ờ, để mình thấy nó không có an toàn cho người ta xài rồi thì mình sẽ cắm điện thử ha cắm điện thử cho nó sẽ như thế nào thì cái lỗi này là thường là nó lỗi nó chỉ là cái lỗi hở mạch thôi ha hở mạch đây có nghĩa là không phải là hở mạch điện hay là mà mà nó đứt cái đường dây của nó đi rồi, mình sẽ mở nguồn xem nó nóng chưa ha Rồi, nguội ngắt luôn rồi cái này là chắc không nóng rồi không nóng được đâu đi làm thì mọi người cứ làm từ từ thôi làm từ từ rồi không nóng ha <clears throat> rồi nhắc này là mình sẽ đi ờ, sâu hơn ha <clears throat> thì à, bây giờ tại vì cái hiện tượng là bây giờ là mình thấy cái này nè nó có vẫn còn nguyên ha à, con này thì không biết làm sao <clears throat> thì à, trước tiên mình sẽ kiểm tra con này thứ hai mình sẽ kiểm tra mâm thứ ba mình kiểm tra cái đường dây này nè xem nó có bị à, đứt cái chỗ nào hay không ha rồi mình sẽ kiểm tra này trước nếu mà có thì thay luôn thay thử luôn sợi dây này đi lên coi nó có đủ hay không mọi người thấy không lên đây này sống nè dây không bị đứt nè thì hở chỗ nào rồi mình xem thử trong cái mâm này ha ở đây đây đây đây có sợi dây đứt rồi đứt rồi nè Để mình gấp cho mọi người xem à, đây có cầu Duy Đức nè này đây đây ha. rồi mình sẽ tiến hành hàng lại thử coi được chưa ha còn không được thì mình cứ ờ, nếu mà không được thì mình phải thay cái này luôn hàng cái này cái này thì không có hàng được đâu nha tại nó chạy nhiệt độ cao quá mình không có thể nào hàng chấm chì được mọi người bóp bóp cho nó dính lại cái dây mai so này nó cũng mình làm hai cái móc mình bóp lại xong rồi mình kiếm cái gì để mình bóp thêm vô nữa một cái ngược một cái xuôi ha ừ, luôn rồi cái này hầu như là nóng quá nóng quá bà nó bà dớ nó ra em sẽ móc lại nó dễ mình sẽ móc nó nó dễ sẽ nhấn nó xuống ha <coughs> rồi mình sẽ kiếm thêm một cái à, một cái bóp nữa bóp lại mọi người đợi mình đi, đi kiếm cái rồi đây là khi mình à, nói vào nè ha khi mà mình nói vào rồi mọi người vệ sinh nó sạch nha như mấy cái chỗ này nè mình để bà ba dớ nó gớt vô nó cháy rồi mình sẽ mở điện lên ha ngô ừ. rồi như vậy là nó đã cháy ha nhưng mà cái độ bền nó như thế nào không biết mình rút ra ha đó, cái độ bền nó như thế nào thì mình không biết nhưng mà thấy ờ, nó hoạt động được rồi đó là do bị lỗi mâm ha mình vớt cái này nhẹ lại cái nữa ha cắm lại cho mọi người xem cái nữa ha rồi mình gáp lại mình thử nha rồi lên rồi. Bỏ đợi mình tí đi mình đi lấy cái lò nhưng mà chưa quá đó, cái này giờ nó cũng không còn hư cái gì nữa nè mình sẽ bắt ốc lại ha bắt ốc lại cái đi rồi. đợi mình đi như vậy là ok ha ừ, nói cái sợi dây này với bắt ờ, ốc lại ha mà chỉ hư cái sợi dây đó thôi mình sẽ nối lại rồi và mình nó chạy bây giờ mình sẽ gáp vô gáp vô rồi mình đi à, lấy à, nồi rồi mình à, lấy nồi ha rồi mình mở nguồn nè 2000 cao quá nó tầm ngàn sáu được rồi nó đỡ hao điện ha nếu mà nước sôi là được <clears throat> sửa xong rồi cũng phải thử để không thử rồi cũng nguy hiểm rồi ờ, đợi một tí nha lên khói rồi đó mà 5 ngàn 8 kỳ kiến Rồi, vậy thì được rồi ha. Rồi video mình đến đây đã hết nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Rồi xin chào mọi người nha.